anh đem lòng đơn phương người anh đã từng rất thương hôm qua chung lối hôm nay khác đường ta không còn bên nhau vậy xin đừng làm khó nhau người không nên nhớ sẽ làm tim